Ví dụ đầu tiên, đề bài yêu cầu tìm điều kiện xác định của bất phương trình sau. Đây, bất phương trình chúng ta đây. Ok chưa? Thì ở đây nó chứa hai cái căn bậc chẵn, cụ thể là căn bậc 2 của 2 trừ x và căn bậc 2 của 1 trừ đi 2x. Vậy chúng ta phải làm điều kiện cho cái căn để có nghĩa đã. Thì khi đó bất phương trình sẽ sẽ có nghĩa, đúng chưa? Và chúng ta có một số cái đáp án để lựa chọn đây các em chú ý này. Chúng ta có bốn đáp án lựa chọn nha. bốn đáp án để lựa chọn này. Các em biết xong đề chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết ví dụ số 1 này. Đầu tiên đó là điều kiện. Chúng ta sẽ làm điều kiện đầu tiên là 2 trừ x lớn hơn hoặc bằng 0 và điều kiện thứ hai 1 trừ đi 2x lớn bằng 0. Đúng chưa? Giải quyết từng anh một. Anh đầu tiên 2 trừ x lớn bằng 0 thì chuyển vế sang đúng không? Các em chú ý nha. Đối với bất phương trình thì việc chuyển vế đổi dấu thì nó đều là phép biến đổi tương đương. Bản chất của nó chính là cộng cả hai vế hoặc là trừ cả hai vế cho cùng một cái biểu thức như vậy, đúng chưa? hai sẽ lớn hơn hoặc bằng x. Tương tự anh này, một sẽ lớn hơn hoặc bằng 2x. Chúng ta tìm ra được cụ thể luôn x sẽ nhỏ hơn bằng 2 này, x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng. Ở đây là 1 phần 2. Vậy tiêu chung lại, x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2. Đúng chưa? Vậy thì từ đây chúng ta suy ra điều kiện xác định nó là gì? x thuộc cái nửa khoảng từ âm vô cùng cho đến 1 phần 1 phần 2. Đúng chưa? Đấy, vậy là ví dụ số 1 chúng ta đã tìm ra được rồi. Ở đây chúng ta thấy có đáp án C là trùng, vậy chúng ta chọn đáp án C. Ok nhá. Đấy là ví dụ đầu tiên.